thì 50.000 một con thì mình tính trung bình là mình đã được là 17,5 triệu rồi cái giá mà 50.000 một con á thì mình đã lời được là 12 triệu anh em nhé tại sao có nhiều người nuôi trở thành triệu phú và nhiều người không giàu và nuôi bị lỗ rồi xin chào tất cả mọi người nhé ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung mà chắc có lẽ là ai cũng phải à, quan tâm cả bởi vì khi mà nuôi con chim bồ câu thì cái mà người ta mà à, quan tâm nhất có nghĩa là mình À, thu được cái đồng lời như thế nào thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm rõ cái vấn đề này à, cho tất cả mọi người cùng à, tham khảo nhé vì là những anh em nào có cùng quan điểm hoặc là trái quan điểm của mình thì có thể comment bên dưới cái video này thì bây giờ mình lấy một cái cái ví dụ về nuôi 100 cặp nhé tại vì có nhiều người nuôi chim bồ câu thì có người thì rất là giàu có người thì nghèo và tán ra bại sản luôn thì nhiều người thì họ hay nói là nuôi chim bồ câu thì phải đầu tư này nọ nhưng mà thực ra là không có lời nhưng mình lại không đồng tình với quan điểm này chính vì vậy hôm nay thì mình sẽ làm một clip để anh em à, hiểu rõ thêm bây giờ mình à, lấy cái à, mô hình nuôi ở trại của mình nhé mình so với những cái mô hình khác để có gì anh em hiểu rõ hơn mình lấy cái mốc đó là 100 cặp thì mình sẽ à, làm một cái phép tính cơ bản để có gì à, anh em à, cùng tham khảo ví dụ như thôi thì bây giờ mời mọi người cùng mình đi thẳng vào trại chim của mình luôn mà mình vừa đi review cái trong cái trại cũng như là mình vừa trao đổi cho anh em hiểu rõ thêm là để mình cùng trao đổi về việc là nuôi chim tại sao có người là lời có người lại không có lời và mức lời đối với một trại cặp một tháng là bao nhiêu tiền nhé thì đây là hình ảnh ở trong trại à, của mình anh em nhé thì bây giờ mình à, sẽ à, nói cụ thể cho anh em luôn thì đối với 100 cặp mà nuôi theo cái mô hình như là kênh nông dân làm giàu của mình thì một tháng anh em nhé thì chim nó sẽ đẻ hai lần thì đấy là tính trung bình nhé còn ở trại mình thì có những cặp nó đẻ ba lứa cơ thì bây giờ mình cứ tính trung bình là một tháng nó đẻ hai lứa đi thì sẽ được là 400 trứng 400 trứng thì bây giờ là là nó sẽ nở anh em nhé thì được ờ, tính trung bình là nếu mà nuôi đạt ok hết á, được 400 trứng nhưng mà cái này rất là hiếm không hầu như là không có một cái trại nào mà được 400 trứng đâu tại vì nó sẽ có trứng nó bị hư nó bị hỏng hoặc là nó bị vỡ gì đó thì bây giờ mình lấy trung bình ở cái trại của mình đó là một à, tháng sẽ được ra được 350 con chim ra ràng đi thì với cái giá thành hiện nay thì uh, mình lấy cái uh, hai cái mốc cho anh em xem luôn đó là 50.000 một con và 45.000 một con để cho anh em xem thì uh, đối với tại vì ở trại mình thì lấy cái giá nó mình bắt lại của anh em giá cũng cao lắm anh em ạ thì uh, bây giờ là 350 con đi khi mà mình trừ hao có nghĩa là mình cho là 50 cái con kia thì là con thì bị hư trứng con thì uh, mình lấy cái cái mốc cố định vậy thôi để cho anh em uh, mình trừ hao mà thì bây giờ là còn 350 con thì 50 ngàn một con thì mình tính trung bình là mình đã được là 17,5 triệu rồi có nghĩa là 17 triệu rưỡi cho 100 cặp thì à, đối với giá 50 ngàn còn giá 45 ngàn thì mình sẽ được là 15 triệu anh em nhé đối với 100 cặp thì khi mà mình trừ hết các chi phí gọi là à, công chăm sóc nếu như anh em nào mà thuê luôn cả người à, chăm đó, mình không phải nuôi á thì à, mình trừ luôn vào đó hoặc là cám bắp điện nước bây giờ mình, mình cho là 100 cặp đi cho là hao lắm hao kinh khủng thì cho là 5 triệu đối với 100 cặp thì đối với cái giá mà 50 ngàn một con á thì mình đã lời được là 12 triệu anh em nhé mình đã lời được 12 triệu còn à, khi mà mình à, giá những ở nơi khác họ bắt 45 ngàn đi thì mình sẽ lời được còn khoảng 10 triệu khi mà mình trừ hết tất cả các chi phí nghĩa là lãi ròng quá nhá anh em nhé còn bây giờ ờ, mình tính một phép tính nữa cho mọi người có nghĩa là bây giờ mình trừ hao đi 400 quả trứng mà bây giờ là chỉ có 300 quả nó nở thôi thì đối với cái giá là 50 ngàn một con á thì mình đã có trong tay 15 triệu và mình trừ hết chi phí các thứ thì mình vẫn còn lời lời được 10 triệu còn đối với 45 ngàn một con đó, thì mình sẽ bán được là 13,5 triệu và mình trừ à, cho cái 5 triệu kia thôi thì nó ra tiền lời đấy anh em thấy không nuôi chim ở trại mình nó phải chất lượng như vậy hàng tháng nào mình cũng phải đều có tiền lời đó là tính 100 cặp còn ở trại mình thì tính hàng ngàn cặp anh em ạ thì anh em có thể thấy là rất nhiều người làm giàu từ à, nuôi bồ câu đấy đối với ở trại mình thì nuôi theo mô hình có nghĩa là ấp bằng máy anh em nhé cho chim một cái ấp bằng máy chứ không tự cho nó ấp nên là nó nở rất là nhanh và và cái cái lượng trứng rất là đều còn những anh em nuôi, nuôi bằng cái mô hình khác thì mình không nói làm gì thì à, mình à, đã có một cái phép tính cho anh em xem rồi đó còn ở trại mình thì à, toa ấp toàn bộ bằng máy ấp trứng và khi anh em thấy con chim một câu ra làng này con nào cũng to bự này cả nên mình à, rất là dễ xuất bán đi ở các nhà hàng này hoặc là những cái à, siêu thị anh em mình bán đi nó dễ lắm tại vì chim của mình nó à, cái chất lượng của nó thì nó, nó nó tuyệt vời luôn nó không bị hôi cám như những người khác nuôi bằng à, nuôi, nuôi chim một câu bộ hoặc là cho ăn thúc cho nó ăn cám thì chim nó không đạt chất lượng còn uh, à, cái việc mà áp dụng cho cái mô hình chăn nuôi bồ câu á, thì tùy mỗi à, trại nó sẽ có chăm, cách chăm sóc khác nhau thì thời gian qua thì rất nhiều anh em cứ hỏi mình là nuôi 100 cặp thì lời bao nhiêu và nhiều anh em than là, là bị lỗ là nuôi là bị phá sản thì mình à, bây giờ mình đã làm một phép tính cho anh em đó thì 100 à, cặp thì mình tiền lời đối với à, từng cái à, cặp chim nó nở hoặc là như nào thì mình đã làm cho anh em rồi Thế anh em thấy là mình tính hoặc là nó như thế nào cũng có rất nhiều những anh em khác mà nó nuôi đạt hơn nhá bây giờ 400 trứng thì họ uh, hao thì uh, tầm khoảng còn 300 mấy chục trứng đó nhưng là mình tính hao tầm khoảng là bây giờ cho nở như 350 trứng đi hoặc là 300 trứng đi thì một tháng bây giờ mình vẫn lời toàn tèn vào trong tay khoảng chục triệu đến hơn anh em thấy là nuôi bồ câu nó nhiều người họ giàu là như vậy ấy. có những người họ nuôi hàng ngàn cặp hơn hơn hơn mười ngàn cặp vài chục ngàn cặp như ở trại của mình thì anh em thấy là cái à, cái đồng lời nó như thế nào tại vì ở trại bồ câu của mình là mình bao đầu ra luôn cho anh em mà với lại là à, nhân đây thì mình thông báo luôn có nghĩa là bây giờ à, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đi lại được rồi thì mình cũng sẽ giao bồ câu cho anh em những anh em nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà có nhu cầu nuôi chim bồ câu á hoặc là chim bồ câu gà anh em gà Mỹ thì mình đã có thể bây giờ mình có thể giao hàng cho anh em rồi nhé và anh em nào mà cần hàng thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là ừ, gọi điện cho mình 096 114 2323 đấy thì anh em cứ à, nhắn tin cho à, gọi điện cho mình như đây con chim bồ câu này nó nó nở anh em này thì mình sẽ lượm trứng của nó bỏ vào máy ấp trứng nhá cho nó ấp liền nhưng mà khoảng 5 à, đến 6 giờ chiều mình mới đi lượm trứng cơ đó thì nó mới rộ thì mình mới đi à, đi lượm được còn cám anh em ạ còn cái cám về chi phí thức ăn nó thực ra rất là rẻ cái giai đoạn à, đấy đây là mình tính nhiều ấy chứ hồi xưa mấy năm trước là một cặp tổng chi phí của nó là có 2 triệu một tháng thôi đây là mình tính thời covid vận chuyển khó khăn cũng như là mình tính luôn cái nhân công mình phải thuê vào đó thì là cho mình cho hết đát luôn cho anh em dư giả luôn có nghĩa là 5 triệu chứ thực ra là không bao giờ đến 5 triệu trên nuôi 100 cặp đâu anh em ạ đây chim ở trại mình anh em thấy nuôi thuần bằng cám à, con cò và bắp thôi và con nào con đấy cũng mập ú nu cái này còn à, bây giờ thì mình sẽ à, trao đổi cho anh em về nuôi à, à, chim bồ câu tại sao có nhiều người nuôi trở thành triệu phú và nhiều người không giàu và nuôi bị lỗ nuôi bị lỗ anh em nhé có nhiều người than nuôi lỗ và mình phải cầm sổ đỏ mình phải bán nhà đi để nuôi chim bồ câu thực ra là có những người như vậy thì bây giờ mình lý giải để cho anh em xem là tại sao họ nuôi họ bị cái vấn đề như vậy luôn có nghĩa là bây giờ mình uh, họ nuôi chim bồ câu nhưng mà không áp dụng những cái uh, uh, khoa học kỹ thuật mình lấy cơ bản như là nuôi à, chim bồ câu mà không sử dụng máy ấp trứng đi hoặc là nuôi chim bồ câu mà thả rông hoặc là nuôi quần thể rất là nhiều hàng ngàn cặp thì bây giờ như là nếu như anh em mà không cho vào máy ấp trứng á, thì bây giờ một tháng 100 cặp đi thì nó um, cho là được khoảng uh, à, 200 trứng đi 200 trứng đó là mình uh, lấy con số trung bình mình tham khảo ở rất là nhiều nơi thì bây giờ 200 trứng đây lấy ví dụ đi trừ hao thì còn 150 ờ, con còn nở đây là mình trừ hao không trừ hao nhiều bằng ờ, cái mình cho bằng cái máy ấp trứng của mình nhá Vậy là 100 con à 150 con thì bây giờ 50 ngàn một con đi thì mình chỉ có trong tay 7,5 triệu thôi mà mình trừ hết chi phí 5 triệu thì mình còn có 2 triệu rưỡi tiền lời đúng không 2 triệu rưỡi tiền lời nếu như mà giá thị trường có những nơi họ ép giá anh em mà có 45 ngàn một con thôi thì anh em chỉ có trong tay là 6,7 triệu trên 150 con của anh em trừ hết à, à, chi phí chăn nuôi thì mình còn được 1,7 triệu tiền lời còn bây giờ mình lấy thêm một cái ví dụ nữa là ví dụ như anh em chỉ có trong tay 100 con thôi tại vì anh em nuôi thả rông nuôi à, nó không ok á, thì nó nở chỉ được 100 con thôi anh em thì đối với 50 ngàn một con đi thì anh em chỉ có trong tay 5 triệu mà 5 triệu nó khớp với cái à, công chăm sóc gọi là cái chi phí mà anh em bỏ ra có nghĩa là anh em huề vốn có nghĩa là anh em bị lỗ chưa lỗ nhá cái này là mới huề vốn thôi còn đối với những cái, cái nơi mà bây giờ nó bán 45 ngàn một con đi anh em chỉ bán được khoảng 4, 4 triệu rưỡi thôi mà giờ tổng chi phí tiêu thụ hết 5 triệu có nghĩa là anh em lỗ 500 ngàn đây là bị lỗ đây là mình tính trung bình là mới 100 cặp thôi nha còn đối với những cái anh em mà đầu tư cực lớn hàng ngàn cặp mà nuôi không chất lượng thì anh em cảm thấy là nó lỗ như thế nào nên là nhiều người họ nuôi chim bồ câu mà họ bị phá sản là như vậy tại vì cái mô hình chăn nuôi không hợp lý anh em không áp dụng những cái à, à, tiến bộ hoặc là không am hiểu lắm về con chim bồ câu đặc biệt là cái khâu lựa chim giống anh em nhé cái khâu lựa chim giống đặc biệt quan trọng luôn nó quyết định à, rất nhiều gọi là mình cho gọi là 80 phần trăm đến cái mức độ thành công của mọi người chuồng trại có đẹp bao nhiêu nhưng mà chim giống của anh em bắt về mà nó không hiệu quả thì anh em sẽ trắng tay là như vậy như ở trại của mình là chuyên bồ câu uh, à, titan siêu thịt của thái mà có nghĩa là mình một tháng bây giờ mình chỉ cần lấy cái mốc trung bình là nó là nó đẻ hai lứa thôi thì mình chắc chắn là mình đã có lời rồi còn những anh em khác bắt nuôi chim tùm lum là mình chỉ có huề vốn và lỗ vốn thôi còn à, bây giờ là mình tính tiền lời cho anh em luôn rồi đó đối với áp dụng cái mô hình như mình nuôi thì một tháng bây giờ là mình tòm tèm trong tay tầm khoảng 12 à, triệu hoặc là bếp gọi là trừ mình trừ xả láng cho anh em luôn thì mình cũng vẫn có trong tay khoảng 10 triệu tiền lời rồi đấy giá thị trường có thấp gọi là chạm đáy gọi là 40 ngàn một con đi thì mình vẫn có trong tay tầm khoảng 6 đến 7 triệu tiền lời rồi anh em còn ở trại mình là là bao đầu ra cho mọi người luôn mà giá của mình thì đâu bao giờ mình chưa bao giờ mà mà mà bắt của ai mà cực thấp luôn giá của mình là à, luôn cao từ 45 đến 50 ngàn mà anh em đó nên là mình hôm nay thì mình à, làm một cái phép tính để cho anh em hiểu rõ thêm cũng như là nhiều người họ thông suốt tại sao ờ, có người nuôi chim bồ câu cực giàu mà có nhiều người nuôi chim bồ câu không thành công là như vậy đấy anh em ờ, thấy mình ờ, làm một cái ví dụ như thế nào rồi anh em có thể comment bên dưới tại vì anh em thấy không chim bồ câu của mình ở bên dưới là chim bồ câu ra ràng rất là to và chim bồ câu bố mẹ ở trên là đang để lại rồi thì nó cứ gối đầu lên nhau nên mình tính trung bình một tháng là của mình được 350 con là vậy anh em rồi anh em nào mà à, có thắc mắc gì thì cứ alo hoặc là comment ngay bên dưới mình sẽ cùng trao đổi với nhau nhé